hồ xoay trở và cũng chẳng phải đề phòng gì Mình vẫn sẽ an toàn tuyệt đối đến tận sáng mai Vì mình dùng whisper dài đặc biệt cho ban đêm Dài hơn, ngăn không cho thấm ngược ra sau Không phải núi chồng hai băng cho an toàn Lưới dry weave trải rộng ra hai cánh Ngăn không cho thấm ra hai bên Thật sạch và khô ráo Không cần chuẩn bị gì khác ngoài whisper ban đêm Dù đã xoay trở nhiều Buổi sáng thức dậy bạn thấy đấy Mình vẫn an toàn tuyệt đối Whisper dài đặc biệt cho ban đêm Xoay trở tự do Thức dậy thoải mái